Hoàng Xe chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tút của mình và mình là Hoàng Sa đến từ Hoàng Xe.com Trong video ngày hôm nay Hoàng Xe sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng review cho bạn à, một web để chúng ta có thể à, đổi thẻ cào sang tiền mặt và rút về ATM cũng như là bạn có thể mua thẻ cào, thẻ game ở trên à, chính con web này nha. Ok thì link truy cập vào web ấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Sau bạn click bấm chọn link đó lúc này sẽ một giao diện như này thì ở đây sẽ có thông báo nha Ok thì đây chính là giao diện là trang chủ của web này Đó bạn có thể đọc này là đổi thẻ cao thanh niên mặt Ngoài việc chúng ta có thể ờ, đổi thẻ cao thanh niên mặt ấy Thì bạn quan sát này là chúng ta có thể mua thẻ này Cũng như là rút tiền về ATM Rồi đây sẽ có lịch sử đổi thẻ cũng như là mua thẻ của bạn nha Và trước khi chúng ta có thể ờ, đổi thẻ, mua thẻ ấy Thì chúng ta sẽ hành ờ, đăng ký một tài khoản nha Và đăng ký tài khoản ở trên web này ấy, là hoàn toàn miễn phí luôn bạn nha Bạn quan sát ở góc phải trên cùng này Bạn nhấn vào nút đăng ký cho mình này Ok thì ở đây bạn sẽ bé hành nhập họ và tên của bạn. Nhớ nhập giống y hệt như trên à, thẻ ngân hàng của bạn nha. Để sau này thuận tiện cho việc à, bạn rút tiền về nha. Kế tiếp là mục à, số điện thoại hoặc email thì bạn sẽ hành nhập số điện thoại chính, số điện thoại thường xuyên chúng ta liên lạc vào hoặc là tài khoản Gmail của bạn vào. Sau đó mục mật khẩu thì bạn sẽ hành tạo mật khẩu đăng nhập và cùng nhấn vào nút đăng ký này để hành tạo một tài khoản nha. Ok như vậy mình đã tạo tài khoản thành công và mình cũng đã đăng nhập vào web thành công rồi nha. Thì sau khi bạn đăng nhập xong rồi ấy, thì ở đây sẽ có rất nhiều các mục liên quan đến tài khoản của bạn này như thông tin tài khoản này rồi ờ, quỹ số dư cũng như là lịch sử mua thẻ rồi ờ, lịch sử mua nick này hay là lập quỹ rút quỹ rồi ờ, tài khoản ngân hàng nha. và bạn có thể đọc này là nếu chúng ta nhập sai tài khoản ngân hàng ấy khi chúng ta rút tiền ấy thì sẽ bị mất tiền nên chúng ta cần nhập đúng chính xác số tài khoản ngân hàng của chúng ta nha và ngoài ra khi chúng ta rút tiền về ATM ấy tức là về tài khoản ngân hàng đấy thì hoàn toàn miễn phí và chỉ mất tầm khoảng 5 phút thôi nha mình thấy cũng cực kỳ nhanh đấy Tiếp theo là nếu mà các bạn là nhập à, sai mệnh giá thì sẽ bị trừ 50% à, giá trị của thẻ nha. Mình thấy nhiều con web ấy là khi chúng ta nhập sai mệnh giá thì chúng ta sẽ mất hết luôn. Nhưng đối với web này chúng ta chỉ mất 50% thôi. Nên là mình thấy con web này cũng khá ưu tiên các bạn ạ. Đó. Rồi tiếp theo này là lưu ý này, chúng ta lên à, cài đặt mã bảo mật 23 tức là hai lớp đấy hoặc là Google Authenticator để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản của bạn nha. Ngoài ra nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn nào ấy thì bạn có thể liên hệ với admin qua số điện thoại Zalo này nha. Ok kế tiếp này là chúng ta có thể đổi thẻ cào ở rất nhiều các nhà mạng nhá Từ Viettel cho đến Vinaphone hay Mobifone Rồi Việt Mobile Hay là thẻ Zing, thẻ Gala Rồi thẻ Gate cũng như thẻ Vicoin nha Kế tiếp này là đây sẽ là bảng phí đổi thẻ cào này Nếu mà bạn đổi thẻ 10.000 à, ý Thì chiếc khấu sẽ là 19,5% Tương thế là 20.000 này Rồi 30.000 Nếu là 50.000 thì chiếc khấu sẽ là 17,5% Rồi 100.000 cũng như 200.000 Và cuối cùng là 1 triệu thì chiếc khấu sẽ là 19,5% nha đó là đối với thẻ Viettel tiếp theo là thẻ Vinaphone này đó thì mình thấy chiết khấu cao hơn Viettel một chút rồi rất nhiều các loại thẻ khác nữa nha thì bạn tiến hành truy cập web à, để tìm thêm nha kế tiếp là tin tức và sự kiện này ở đây sẽ có hướng dẫn cách đổi thẻ cào sang thẻ Gala dễ dàng nhất này cũng như là hướng dẫn đổi thẻ cào thành tiền mặt tại à, web này nha cuối cùng là giới thiệu về web này cũng như là thông tin rồi hướng dẫn và liên hệ này ok ngoài ra bạn có thể đổi ngôn ngữ đây nha là tiếng Anh và tiếng Việt này Ok tiếp theo nếu bạn muốn đổi thẻ cào thì bạn sẽ đánh chọn nhà mạng đây nha cũng như là chọn loại thẻ này sau đó nhập mã số thẻ này kế tiếp là nhập ờ, số series sau đó chọn mệnh giá này thì đây sẽ có các mệnh giá bạn tiến hành chọn mệnh giá phù hợp với thẻ mà bạn muốn đổi nha cuối cùng nhấn vào gửi thẻ cào để tiến hành đổi thẻ cào nha Ok ngoài ra để rút tiền thì bạn sẽ hành ờ, thêm thông tin tài khoản ngân hàng cho mình trước này bạn sẽ vào mục ờ, tên tài khoản của bạn sau đó chọn là tài khoản ngân hàng Ok thì ở đây bạn sẽ đành chọn ngân hàng sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ nha bạn sẽ là chọn ngân hàng phù hợp này rồi đây mình chọn ngân hàng à, quân đội mời banh này kế tiếp thì bạn sẽ nhập số tài khoản bạn lưu ý nhé đây là số tài khoản chứ phải số thẻ ha sau đó bạn sẽ nhập vào tên chủ tài khoản nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chi thẻ ngân hàng của bạn cuối cùng nhấn vào thêm ngân hàng để anh thêm thẻ ngân hàng nha. ok sau khi thêm thẻ ngân hàng thành công rồi để rút tiền thì bạn sẽ nhấn mục à, rút tiền này thì uh, chia sẻ thêm ấy đối với web này min rút sẽ là 50.000 nhá và số tiền rút tối đa sẽ là 5 triệu này đó bạn sẽ là nhập số tiền bạn muốn rút vào mục ờ, số tiền rút sau đó chọn ngân hàng vừa lãi bạn thêm và cùng nhấn vào rút tiền ngay để hành rút tiền nha và như vừa nãy mình chia sẻ là chúng ta mất tầm khoảng 5 phút là tiền đã về tài khoản ngân hàng của bạn rồi nha kế tiếp đây sẽ có phí ờ, cố định của các cổng thanh toán này đó nếu mà ngân hàng ngoại thương Vietcombank ấy, thì sẽ có phí cố định là 5.000 đồng còn phí rút ở trên web này ấy, sẽ là 0% nha rồi kế tiếp là ngân hàng ACB tức là Á Châu ấy thì phí cố định là 5.000 đồng rồi ờ, rất nhiều ngân hàng khác nữa nha Ok để mua thẻ thì bạn sẽ nhấn mục uh, mua thẻ trên này Sau đó thì bạn sẽ hành uh, ờ, chọn loại thẻ bạn muốn mua nhá Ở đây sẽ có thẻ điện thoại hoặc thẻ game này Đó Giúp bạn muốn mua thẻ Garena thì bạn sẽ nhấn chọn mục uh, ờ, Garena này Sau đó bạn sẽ chọn mệnh giá nhá Rồi kế tiếp thì uh, sẽ điền địa chỉ email này Ở đây sẽ tự động nhập rồi Sau đó bạn chọn phương thức thanh toán này Thì mặc định là quỹ Việt Nam đồng ha Kế tiếp nhấn vào thanh toán này Đó rồi thì ờ, trước khi mua thẻ chúng ta sẽ hành ờ, cập nhật bảo mật hai lớp bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào kích hoạt ở các mục ở đây nha. Ở đây sẽ bốn mục này. Đầu tiên nhất là mục ờ, bảo mật bằng email này. Thì bạn sẽ hành mở email bạn đăng ký lên và lấy mã xác thực mà web đã gửi về email của bạn, sau đó điền vào đây và nhấn vào thực hiện để xác thực email nha. Tương thế là bảo mật Google Authenticator cũng như là bảo mật mật khẩu cấp 2 rồi bảo mật bằng mã SMS nha. Sau chúng ta thêm các thông tin bảo mật này rồi